có nói ra thì anh cũng thế cái đau khổ nhất là mình không dám nói hèn vì ta yêu mà không dám nói Nói thẳng ra là mình quá ngu Rồi biết rằng họ yêu ai mất tự dặn vật mình ước gì giả như Giả như mình phải nói sớm hơn Để không ai mang em đi mất Chẳng khác gì vứt đồ lung tung Có người nhắc nhở mấy đêm đi cất Tại Sao mày khờ quá vậy Thà mày nói còn hơn là không Một là thắng còn hay là thua Chứ đừng để rằng từng đêm mà mong Rồi cuối cùng mày nhận được gì Chẳng được gì ngoài nhiều cây đắng Nếu muốn chiến thắng ở trong tình yêu Thì đừng bao giờ chờ điều may mắn Phải dựa vào tất cả thực lực Nói thẳng là từ miệng mình ra Yêu em mà anh không nói được Vậy thì sao tính tới chuyện tình ta Anh biết em thích hoa ly Giờ em ra đi anh em ngồi ngắm ngoài cửa sổ nhớ em anh khóc nước mắt ra từng hạt xuống miệng bình hoa câu chuyện của đứa mình hiện tại anh sẽ rút kinh nghiệm về lần sắp tới chắc anh cũng phải nghỉ ngơi cũng là vì trời gần sắp tối anh biết mình vừa phải trải nghiệm cảm nhận được hết nỗi đau này anh nghĩ mình phải cần cải thiện để làm tốt hơn về chuyện sau này em ạ à.